Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cá bóng là có tiền của mình nhá. À, ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu là trận đấu giữa Musen bắc và Borussia Dortmund à, diễn ra vào dạng sáng ngày hôm nay rồi và một trận đấu đó là trận đấu giữa Manchester City và Brentford diễn ra vào 19 h 30 của tối ngày hôm nay. Thì ở ờ, trận đấu giữa Musen bắc và Borussia Dortmund thì anh em chúng ta hòa kèo nếu như anh em nào theo dõi trên kênh. Thì ở trận đấu này mình có cho anh em hai mã kèo đó là mã Borussia Dortmund à, chấp 0.2 25 cũng như là cái tài 3 thì anh em chúng ta chỉ muốn được cái tài 3 thôi khi mà trận đấu uh, chung cuộc là 4-2 anh em về ờ, đội chủ nhà Muchang Clark Park quay trở lại với uh, vấn đề uh, ngày hôm nay ngày hôm nay thì bắt đầu mới là uh, những uh, trận đấu cũng như là một loạt những giải đấu diễn ra uh, ngoại anh anh thì uh, có đến tận uh, 6 trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay 19 giờ 30 trận đấu giữa Manchester City và Brentford thì anh em nào mà chưa biết đi mạng kèo nào cũng như là chưa biết năm đội nào thì anh em có thể uh, xem lại những video của mình nhá. Video giữa Manchester City và Brentford và đặc biệt rằng là tuần sau ra là World Cup bắt đầu rồi thì anh em nào chưa có uh, chỗ nào đáng tin cậy cũng như là chưa có một vị thuyền trưởng để chèo lái các thuyền của anh em thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là đồng hành cùng anh em trong suốt giải đấu World Cup cũng như là tất cả những giải đấu khác anh em nhá. Ờ, còn tiếp theo trận đấu mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Liverpool và Southampton. Hiện tại thì uh, mức kèo đang là Liverpool chấp 1.75 Southampton và trận đấu này thì diễn ra trên sân Anfield, sân nhà của Liverpool. Uh, đội hình uh, dự kiến ra sân của Liverpool sẽ là 4-3-1-2 và Southampton là 352. À, ờ, thật sự mà nói thì à, với việc à, thiếu hụt về mặt lực lượng như là hai tiền đạo cánh à, chơi rất là tốt ở đầu mùa giải đó là Luis Diaz cũng như là Diego Jota à, thì uh, John Klopp họ cũng uh, Liverpool họ cũng uh, có một uh, chút chững lại ở nửa cái đầu mùa giải tuy nhiên thì uh, sau khi sự trở lại của Darwin Nunes thì à, mình à, chúng ta cũng có thấy rằng là mặc dù Darwin cũng không có quá nhiều là cái màn thể hiện xuất sắc tuy nhiên thì có Darwin Donetsk ở trên sân vẫn là một uh, cái gì đấy lợi thế hơn Liverpool rất nhiều khi mà thứ nhất là bù lại cái mặt lực lượng cũng như là cân đối lực mặt lực lượng cho Liverpool đúng không và đặc biệt là trận đấu giữa uh, chiến thắng ờ, Tottenham 2-1 thì Darwin Nunez cũng là người kiến tạo cho Mohamed Salah để có một cái bàn thắng uh, uh, tỷ số cho Liverpool. Đấy, xét một chút về uh, trên dưới cả trận nhá, hiện tại đang là 3.25. Kèo chấp thì mình nghĩ rằng là anh em chúng ta khoan đã đi từ đầu, một cái kèo chấp khá là cao 1.75 mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ xét một chút về uh, kèo trên dưới cả trận cũng như là hai cái kèo khác đó là tài thể cũng như là tài góc tài thể hiện tại đang là 2.5 và tài góc là 10.5 Southampton thì chắc chắn là trận đấu này họ sẽ được đánh giá là cửa dưới hoàn toàn so với à, Liverpool khi mà một đội bóng đang uh, xếp ở ba đội bóng cầm đèn đỏ và Liverpool thì hiện tại đang cần một chiến thắng để có thể đua tiếp cuộc đua vào top 4 anh em. Hiện tại thì uh, về top 4 thì Liverpool còn cách à, top 4 đó là Tottenham. Liverpool còn cách top 4 à, chính là Tottenham đến 7 điểm. Tuy nhiên thì với những đội bóng xếp thứ bảy thứ sáu và thứ năm thì họ chỉ cách là 4 điểm và 2 điểm thôi. Đây cũng sẽ là khoảng thời gian để Liverpool có thể tiến sát hơn đến với top 4 anh em. Liverpool trong 5 trận đấu gần đây nhất thì à, họ đã có 4 chiến thắng rồi cũng như là chỉ có một trận thua thôi. Và 4 chiến thắng trên ờ, tất cả mọi đấu trường anh em nhé còn đối với Southampton à, phong độ thì à, không được tốt cho lắm 4 trận đấu gần đây nhất thì họ có hai chiến thắng hai trận thua và một trận hòa trên mọi mặt trận còn đối với ngoại hạng Anh thì họ chỉ có một chiến thắng thôi đó đây sẽ là những uh, cái gợi ý để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào đội chủ nhà Tuy nhiên thì uh, mình cũng nói rồi với cái kèo chấp 1.75 Mình nghĩ là với mức kèo này thì khá là cao cho với những nhà đầu tư như chúng ta Mà chúng ta sẽ xét một chút về kèo trên dưới cả trận Trong 5 trận đấu gần đây nhất thì Liverpool trung bình mỗi trận đấu họ chỉ ghi đó là hai bàn thắng Chưa đến hai bàn thắng và đối với Southampton cũng vậy Southampton trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ cũng chỉ ghi được một bàn thôi và đây sẽ là những cái số liệu để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin mình nghĩ rằng là cái kèo xỉu mình nghĩ rằng là cái kèo xỉu trận sẽ là một cái kèo khá sáng cho anh em trong trận đấu này và tiếp theo đó là cái kèo tài thẻ anh em thì chúng ta sẽ đi đó là xỉu xỉu anh em nhá xỉu 3.25 và cái kèo tài thẻ tài thẻ hiện tại đang ở mức 2.5 đây sẽ là hai mã kèo mà mình gợi ý cho anh em đi đâu. còn với cái mã kèo góc ấy thì thực sự mà nói thì cũng rất khó để chúng ta có thể uh, đi trong trận đấu này một cái uh, mức kèo mà mình nghĩ rằng là như trận đấu với Tottenham anh em chúng ta cũng thể thấy rồi đúng không à, mặc dù hiệp 1 Liverpool ép hoàn toàn Tottenham và tuy nhiên thì khi đã có bàn thắng rồi thì uh, sự xuất hiện của góc cũng khá là ít đấy và vì vậy đây uh, cái kèo góc của Liverpool chúng ta cũng nên uh, đợi khi nào trận đấu diễn ra thì anh em chúng ta uh, hãng đầu tư thì hợp lý hơn nhá còn uh, như mình đã nói đấy nếu như anh em mà